Bye. thằng cũng vậy chạy mấy đẳng cấp nhỉ quá đẳng cấp chạy trước đây 6 phút thằng này là phải đẳng cấp cái phải đây phải đây khu này ăn kia là một đỏ luôn dạng quá khỏe máy nó khỏe chào Thank you. quá đẹp rồi bảy gốc này cũng bảy mươi đang chuẩn bị cao mới bán được Thank you.

out.